Cắm trại ở hồ dầu tiếng Đây là cầu bến nảy Là nó nảy á, nảy à Đi sớm quá 2 giờ 2 rưỡi thì đi Hôm nay chúng tôi có một tour ngắn đi cắm trại ở Hồ Dầu Tiếng Vì không biết được cái bãi cắm nào đẹp nên chúng tôi đã quyết định đi đến một bãi nổi tiếng nhất đó là bãi Đá Trứng đúng rồi nè ra đây là đúng cái bãi này đó bãi này bãi free á đúng rồi anh coi trên clip có anh có coi theo dõi cái ông kia à, hình như này không có view núi đi qua kia thì cái bãi trứng nó đẹp hơn còn ở đây nó bằng phẳng hơn bãi đá trứng là bên kia kìa còn bên đây là bãi nó bằng phẳng lắm bên kia nó đẹp hơn á không view núi là một cái khác rồi vì là bãi đá trứng không nhìn ra được núi rồi bữa vậy tuy nhiên khi đến đây thì mọi thứ nó hơi khó chịu một chút bãi này không không có view núi rồi à. view núi là phải vô mấy cái nhà dân rồi các kiểu các khác nữa. nó què hả đó ờ, vừa vô trong đây thôi hôm nay nè ừ xong đó ông chạy bằng xe côn thử rồi chứ cũng đâu biết vì bãi đá trúng hơi gồ ghề và nhiều đá nên chúng tôi quyết định tiến lên trên chút xíu nữa để tìm chỗ bằng phẳng mà đặt lều bản thân tôi chưa bằng lòng với cái địa hình cắm trại như thế này nên tôi quyết định đi vào sâu hơn để tìm được những cảnh đẹp hơn thì tôi muốn tìm được cái view núi để cắm trại bây giờ mình sẽ đi lòng vòng coi thử coi còn cái chỗ nào khác cắm đẹp hơn không đồng đội thì muốn cắm ở kia rồi nhưng mà mình ờ, thấy nó thường thường sao mình đi thử coi những phút sau đây trong video các bạn sẽ được thấy cảnh tôi dắt mắt cú đi off road như thế nào mặt đất của nó hơi bị gồ ghề á chạm ấy nó bị xoáy bánh để coi coi ở trong đây cũng có mấy người tới cắm trại nè far chờ đừng đá mình nha nãy băng qua cái đóng bò đó mình trong đầu giá trời mà đừng có hút tao <laughs> đây là bãi đá trứng đó nhưng mà mình đã đi ngang qua rồi bãi đá trứng à, đi rất là phiêu đó, ờ, hồi nãy đi là phải né cục đá này né cục đá kia à. túm lắc cái đít bên này lắc cái đít bên xin. kia để vô được cái bãi này thì ờ, mới vừa kiếm một mớ củi khô để chùm lại này. bây giờ cũng còn mới có năm giờ mấy chiều thôi nó còn hơi mát chơi một chút rồi mới bài biện ra sao còn hơi sớm nên ra dọc nước chút xíu rồi mình mới lên mình cắm cái trại xong mèo ra đây <laughs> sao nghỉ chơi rồi hỏi ví dụ như là khối đồ nó tấp vô lều ạ à. thôi mình có làm mình có dựng なかった。 rồi sắp được lên youtube trời gió nó thổi cái lều bay bay luôn ủa phong mới mua cái lều đó không view vậy phong mình lại đi uh, bụi đời nữa rồi mấy bạn ơi bữa mình mới đi bụi đời trên núi không giờ mình đi bụi đời ở hồ rồi hello mọi người mình là thành viên mới mình đang thích ăn, uh, ăn mì gói ở nhà mình thích ăn mì gói rồi giờ mình lấy thêm củi nha lấy thêm củi châm vô đóng lửa đó củi này nó hơi nhiều gai cảm ơn bãi à, hồ dầu tiếng này nó khá là tiện nó giống giống như hồ Chí An có đủ củi cho mình ừ, thiếu là cứ ra lấy thôi còn cái đợt mình đi núi Vinh vừa rồi á thì nó hơi thiếu củi hai cột xe tay của Mẫn nằm đây Chắc Mẫn thấy vậy chắc ớn luôn Ba đang làm gì? Ba đang đào đào lỗ để chôn cái trụ anh đang, đang làm, làm gì sao tình yêu nè phía sau một tình yêu không đây là cái hậu quả của một tình yêu là sao anh tận dụng gì mấy cái gốc cây để tận dụng nó mới được đàng hoàng kìa chiên trứng nữa mới mới vui ha tại vì mình có nhiều nồi niêu son chảo quá nè anh đức chị ánh ơi cho bé nó ăn nè là ăn nè anh đức chị ánh ơi để bu bu là ăn nè cho vui ít lắm mọi người ăn đã anh không quay từ cái hướng đó ôi gãy gãi cái gì đó gãy <laughs> gãi cái gì đó rồi quay lại lát có có lát hồi mà bóc đồ ăn chung à mi sao trộn à, cái gì Đủ mới luôn sausage đây là khoai linh hồn của cắm trại đây là mì ly à, ờ, cà phê nhưng mà sáng mai tính dĩa nè dĩa chia ra nè à, đây là mai mai à, đang à, múc đồ ăn rất là tỉ mỉ và cẩn thận kia là đang cãi cái gì cái luộc gì mà húp rột rột rột cái luộc cho em đi thôi cho cảm nghĩ đi bảy giờ rưỡi mới được ăn quá đói luôn rồi quá ngon ngon quá đi thôi bé hà mã cho cảm nghĩ với hai hai cái gì vậy sao mình hãy đi cam ở đây một cách đầy đủ hơn nha mọi người cũng như bao lần cắm trại khác thì lần này chúng tôi khó mà ngủ được sâu và ngủ được lâu vì ban đêm gió rất là mạnh và lạnh thế nên bốn giờ rưỡi thì cả đám cũng dậy hết và nấu nước bắt đầu đóng bình minh các bạn thấy này trời ơi nó quất quất nguyên nồi à. cái mấy tụi này đi đi chơi nguyên nồi cà phê thôi mà uống cà phê bằng nồi ừ, cà phê bằng nồi cái, lỗ nó hơi nhỏ đây là cà phê sữa sẵn rồi nè đỡ cần phải mang sữa này sữa kia có coffee maker ở đây mà hả? lấy không, cái bịch đó khuấy luôn không không không ngon nó thôi ăn như ăn cống heo rồi <laughs> nghe cái tiếng bạch bạch này nó phèn quá <laughs> sang dạ. sau một đêm mà nó nó động xương lên cái cái cái cái xe nè à, à, không thấy con mắt nó đâu hết mắt cú bị đuôi Đó, thấy rồi này hello